Xin chào tất cả các em Buổi tối ngày hôm nay chị em mình lại được gặp nhau trong một phần phát trực tiếp nho nhỏ như thế này Đã bạn nào lên xem phần phát trực tiếp cùng với chị chưa nào? <laughs> ok không? vừa buổi trưa hôm nay thì chị cùng với các bạn chúng ta lắng nghe một bài viết mẫu liên quan đến hình ảnh người lính lái xe ở trong bài thơ về tiểu độ xe không kính. Buổi tối hôm nay chị lại muốn lên đây để chia sẻ cùng với các bạn một chút xíu kiến thức nho nhỏ nhưng chị nghĩ là cũng khá là sâu và đầy đủ liên quan đến khổ thơ đầu tiên của bài thơ Viếng Lăng Bác các em ạ. Bạn nào đã lên xem cùng với chị rồi nhở? Uhm. Bạn nào đã lên xem cùng với chị rồi thì hãy gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé. À xin chào Vũ Lộc Xin chào em Ừ Xin chào Ánh Nguyệt Xin chào Thành Đạt Hoàng Hiệp nữa này Ừ, chị thấy ở đây là các bạn ở trong uh, khóa học ôn thi vào 10 cùng với chị cũng đã bắt đầu vào xem rồi này <laughs> Chăm chỉ cố gắng học tập các em nhá À em vừa học online xong à Vừa học online xong may quá Đúng lúc chị bắt đầu phát trực tiếp luôn Lại học tiếp nhở ừ, Xin chào Khánh Duy, xin chào Ngọc Quỳnh Xin chào các em Ừ, rồi <laughs> Nguyệt Ánh này Những cái tên rất là quen thuộc ở trên lớp các bạn đã học đến văn bản này chưa? Trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu thật là sâu và thật là kỹ về khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Viếng Lăng Bác các em nhé. Chị sẽ cùng với các bạn chúng ta tìm hiểu và chỉ ra được xem là trong khổ thơ này có điều gì đặc sắc. Uhm. Văn bản Viếng Lăng Bác, thi phẩm Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương là một thi phẩm rất hay và xúc động, tiêu biểu viết về chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, viết về cái cảm xúc và cái tấm lòng thành kính, cái niềm biết ơn của nhân dân của đất nước đối với vị cha già của dân tộc. Mở đầu bài thơ thì tác giả đã bắt đầu với bốn câu thơ và với một cái hình ảnh rất đặc biệt, đó là hình ảnh hàng tre các em ạ. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác Đã thấy trong xương hàng tre bát ngát Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa xa đứng thẳng hàng Đó là bốn câu thơ đầu tiên Trong khổ đầu của bài thơ Viếng Lăng Bác Của tác giả Viễn Phương Các em nhá Ừ, à trên lớp em học bài này rồi à Rồi thế thì bây giờ sẽ cùng vào ôn tập với chị Và để xem xem là em đã nắm chắc được kiến thức nền của đoạn thơ này chưa nhá Ừ, rồi <laughs> À, ô thế à ừ, Chị cũng không rõ nữa được không nào Quỳnh Anh <laughs> chị không rõ nữa từ nãy đến giờ là chị chuẩn bị cho cho cho cái nội dung của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay ừ bởi vì là chị cũng phải chắt lọc và chọn lọc từ những cái thông tin rất là đầy đủ và chi tiết trong tài liệu của khóa học ôn thi vào 10 để ngày hôm nay thì chia sẻ một chút xíu cùng với các bạn được không Ừ, bài này thì uh, Tiến Đạt ơi, bởi vì là mỗi địa phương, mỗi sở giáo dục thì sẽ có những cái đề thi vào lớp 10 khác nhau. Riêng bài Viếng Lăng Bác thì uh, năm ngoái Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã thi rồi. Ừ, đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thi rồi. Tuy nhiên thì tất nhiên là chúng ta vẫn phải ôn tập rồi, đúng không? Đúng không nào? Không phải là vì một tỉnh thành hay là một địa phương đã thi rồi xong rồi chúng ta bỏ qua bài đấy luôn. Thế thì không được rồi. Chúng ta vẫn phải học đầy đủ tất cả kiến thức nền của các tác phẩm nhá. Ừ. Ok, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau trước khi đi tìm hiểu về khổ thơ đầu tiên thì các bạn cũng nên nhớ được những cái thông tin khái quát liên quan đến tác phẩm này các em nhé. Bài thơ Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương thì được viết vào tháng 4 năm 1976 sau khi mở cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi và Lăng Bác thì cũng đã được khánh thành. Tác giả đã từ miền Nam ra thăm Lăng Bác và theo như nhà thơ Viễn Phương chia sẻ thì ông đầu lần đầu tiên ông ra lăng bác thì khi đó lại chưa được vào viếng bác và đến lần thứ hai vào năm 1976 tác giả mới thực sự được một lần lần đầu tiên tác giả bước chân vào lăng viếng bác và có một điểm đặc biệt hơn nữa khiến cho cảm xúc ở trong bài thơ này được dồn nén và được bộc lộ ra một cách đầy nghẹn ngào và tha thiết bởi Trước khi vào lăng viếng bác thì nhà thơ cũng chưa một lần được gặp trực tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy mà cái cuộc gặp gỡ lần này nó chất chứa rất nhiều những cảm xúc là lòng thành kính là lòng biết ơn nhưng ở đó cũng là cái sự xót xa tiếc nuối nữa đó tìm hiểu về bài thơ và hoàn cảnh ra đời của bài thơ này sẽ giúp cho chúng ta có được cái cơ sở để bắt đầu cảm nhận về những dòng thơ trong thi phẩm các em nhé rồi đến với viếng lăng bác của tác giả viễn phương thì chúng ta thấy được là cái mạch cảm xúc của bài thơ là theo trình tự của một buổi vào lăng viếng bác ờ, từ cảm xúc của tác giả trước khi vào lăng đúng không nào khi mà tác giả đứng trước lăng bác thì đây đây chính là cái nội dung của khổ thơ đầu tiên các em nhé chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về khổ một Nội dung chính là cảm xúc của tác giả đúng không nào? Trước khi vào lăng viếng bác, khi mà đứng trước lăng bác. Đứng trước lăng bác. Đấy chưa? Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác Câu thơ đầu tiên như là một cái câu Như là một cái lời thông báo ngắn gọn Giản dị nhưng mà chứa đựng rất nhiều tình cảm Các em thấy cái cách xưng hô này Con và bác đúng không nào? Ta giả xưng là con Ô chị xin lỗi đây con ở miền Nam đó, ra thăm lăng bác Thì cái cách xưng hô là con với bác như thế này Nó có hai cái ý nghĩa nhá Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về câu thơ đầu tiên này Câu thơ đầu về cái cách xưng hô nhá cách xưng hô này thì có ý nghĩa như thế nào? Đầu tiên chúng ta thấy được là một cái cách xưng hô nó rất là gần gũi và ấm áp đúng không? Rất gần gũi và ấm áp. Nhưng ở trong đó <laughs> Nhưng ở trong đó là gì nhỉ? Nhưng ở trong đó còn là cái sự kính trọng nữa. Còn là cái sự kính trọng là cái tình cảm rất là thành kính của một người con miền Nam ra thăm Lăng Bác về tình cảm của nhân dân miền Nam đối với bác Hồ thì chúng ta đã biết rồi đấy Đó là một cái thứ tình cảm nó rất là gắn bó và thân thiết Miền Nam thì luôn luôn hướng về bác Và tấm lòng của bác thì cũng luôn luôn mong muốn được vào miền Nam Đến với đồng bào trong miền Nam Đúng không nào? Và khi mà tác giả chọn cái câu thơ đầu tiên như là một cái câu để mở đầu cho cái chuyến vào lăng viếng bác của mình con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Cái cách xưng hô này các em cũng có thể liên hệ mở rộng với những câu thơ của tác giả Nguyễn Đình Thi. Nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con, nhân dân ta gọi người là bác cả đời người là của nước non các em ạ đó những câu thơ những cái vần thơ mà chúng ta thấy được cái sự gần gũi sự ấm áp trong tình cảm giữa một người lãnh tụ đất nước với nhân dân trong đất nước ấy có ở nơi đâu như Việt Nam chúng ta khi mà cả dân tộc đều thành kính nhưng mà cũng rất là gần gũi gọi vị lãnh tụ của mình là bác là người đúng không nào? Nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non. Thì ở đây trong câu thơ đầu tiên của tác giả Viễn Phương chúng ta đã thấy được cái sự gần gũi, cái sự ấm áp, cái tấm lòng thành kính thân thương của một người con miền Nam ra thăm Lăng Bác. Ok chưa? Nhá. Và ở đây tác giả còn dùng từ thăm. Tác giả dùng từ thăm các em ạ. Dùng từ thăm thì là đây là một cái cách nói giảm nói tránh nếu như mà ở trên nhan đề bài thơ đã đề cập trực tiếp đến cái việc là viếng lăng bác tức nghĩa là không hề chối bỏ cái hiện thực là bác đã ra đi mãi mãi rồi thì trong câu thơ đầu tiên này rất nhẹ nhàng và cũng sâu lắng đó chính là tác giả dùng từ thăm như một cách nói giảm nói tránh là một cách mà giúp cho làm giảm nhẹ và vơi bớt đi cái nỗi đau buồn nỗi mất mát ok không nào đó nhá thì đó chính là câu thơ đầu tiên của chúng ta tiếp tục chúng ta còn thấy được rằng là à À, <laughs> rồi, đúng rồi đấy Ừ, Ồ, oh, vừa nãy là chị thấy có một bình luận là có một bạn bảo là cô dạy chậm chị lại cứ tưởng là là là các em <laughs> các em thấy chị giảng chậm quá nhưng mà chị đã đọc lại rồi. <laughs> May quá không phải là hiểu lầm. Ừ, ok các em nhá, đó chính là câu thơ đầu tiên. Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta thấy hiện lên nổi bật ở trong khổ thơ đầu tiên này và chị cũng muốn chia sẻ rất nhiều liên quan đến hình ảnh này trong khổ thơ đó chính là hình ảnh hàng tre các em ạ hình ảnh hàng tre Nếu như mà theo chia sẻ của tác giả Viễn Phương trong một cái bài phỏng vấn liên quan đến văn bản này Thì tác giả đã chia sẻ rằng là khi bước chân đến Lăng Bác Hôm đó là một ngày trời mưa rất to Và tác giả còn nhìn thấy cả những cái màn xương răng mắc ở những cái cảnh vật xung quanh lăng bác giống như là một chiếc khăn mà cả bầu trời, cả thiên nhiên đang để tang người vậy. Nhưng cái mà tác giả chú ý nhiều hơn đó chính là hình ảnh hàng tre. Đó chính là hình ảnh hàng tre. Cái bát ngát và cái mênh mông này của chúng ta đã thấy trong xương hàng tre bát ngát, hàng tre bát ngát thì tác giả Viễn Phương lý giải với chúng ta bát ngát này không chỉ đơn giản là một từ láy để miêu tả về cái hình ảnh hàng tre mà cái bát ngát mênh mông ấy còn là cái bát ngát mênh mông của cảm xúc. Với mỗi con người Việt Nam thì một bóng tre đung đưa thôi cũng đã gợi nhớ được đến những cái làng mạt bát ngát, gợi nhớ đến hình bóng của quê hương. Đó, cho nên bây giờ chúng ta tìm hiểu về hàng tre. Đúng rồi đấy, chính xác rồi đấy. Ở đây chị thấy bạn Tăng Thị Thương cũng đã bắt đầu có cái hướng đi rất là chính xác này Về hình ảnh hàng tre xanh xanh Việt Nam Khi mà đứng trước lăng bác tác giả đã trông thấy Thì ở đây có hai lớp nghĩa nhá Ở đây có hai lớp nghĩa Đó chính là lớp nghĩa tả thực Đúng không nào? Tả thực cái khung cảnh ở xung quanh lăng bác Đây là một hình ảnh rất là thân thuộc và gần gũi của làng quê của đất nước Việt Nam Ok chưa? Nhưng giàu ý nghĩa hơn đó chính là hình ảnh hàng tre này còn mang cái ý nghĩa ẩn dụ và mang cái ý nghĩa biểu tượng các em ạ mang cái ý nghĩa biểu tượng mang ý nghĩa biểu tượng các em nhé đây ở đây chúng ta thấy này khi mà tác giả viết là bắt đầu giới thiệu về hình ảnh hàng tre nhé, và ở đây có một cái câu đặc biệt câu đặc biệt chỉ gồm một từ cảm thán ôi chỉ một cái thán tử ôi thôi nhớ nhá đây không phải là thành phần biệt lập mà đây là câu đặc biệt các bạn đừng để nhầm lẫn đấy nhá câu đặc biệt bởi vì có dấu chấm than này đó ôi hàng tre xanh xanh việt nam thật sự ở trong thơ ca rất khó để có thể sử dụng những câu đặc biệt như thế này các em ạ các em cứ thử nghĩ mà xem trong các tác phẩm mà chúng mình biết chúng mình học cũng đã có kha khá các tác phẩm rồi đấy đúng không? Có tác phẩm nào mà một cái từ cảm thán thôi được đặt ở ngay đầu câu thơ và nó như là một cái nốt nhạc nó trầm lắng xuống và nó cất lên được cái cảm xúc bên trong của tác giả như cái từ ôi này không? đúng không? Đó nhá, thì khi mà phân tích về những câu thơ này Hãy chú ý và đừng để nhầm lẫn Đây là một câu đặc biệt Đây là một câu đặc biệt các em nhá, nhớ chưa? Đây là một câu đặc biệt chứ không phải là một cái thành phần biệt lập Nhớ đấy nhá, thành phần biệt lập của chúng ta là được phân cách với cả những thành phần chính ở trong câu bằng dấu phẩy Chứ không phải là một câu như thế này đâu Ok chưa? Rồi, ừ. Và việc mà tác giả dùng cái cái thán từ ở đầu câu như thế này nó đã nhấn mạnh và như là găm vào lòng người đọc những cái ý nghĩa của hình ảnh hàng tre và những cái cảm xúc ở bên trong tác giả đang chất chứa Ok không? Ừ, nghe đến đây các em đã hiểu chưa nào? Đó mới chỉ là những cái khái quát đầu tiên liên quan đến hình ảnh hàng tre thôi. Ừ. Rồi ok, thế thì đối với bản thân các bạn thì sao? Chúng ta dù là đã học trên lớp hay là chưa học thì các em cũng hãy chia sẻ cái cảm nghĩ của mình liên quan đến hình ảnh hàng tre ở trong những câu thơ này được không? Theo các em thì hình ảnh hàng tre trong câu thơ này là biểu tượng cho điều gì? Là biểu tượng cho điều gì? Ừ, hình ảnh hàng tre trong những câu thơ này là biểu tượng cho điều gì nhỉ? Nào À, sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam à Rồi ok Còn ý kiến nào khác không? Còn ý kiến nào khác không nào? <laughs> à, nông dân Việt Nam à? Ok Đúng rồi đấy, ở đây nhá, Thúy Ngân chú ý nhá, không được nhầm lẫn đâu câu đặc biệt thì nó là câu còn thành phần biệt lập thì nó là nằm trong câu chứ không phải là một câu hoàn chỉnh ừ. ok chưa <laughs> sự mạnh mẽ can đảm bất khuất của con người Việt Nam là biểu tượng cho sự kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam ạ à đó chính là cái ý nghĩa biểu tượng mà trong đời sống hàng ngày khi nhắc đến hình ảnh hàng tre thôi là chúng ta đã nghĩ đến một cái loài cây mà nó đại diện cho cho cái ý chí, cho cái tinh thần của dân tộc Việt Nam, đúng không nào? Và có lẽ bởi vậy mà trong những câu thơ đầu tiên, cả một khổ thơ đầu tiên rõ ràng là nói về cảm xúc của tác giả trước Lăng Bác, nhưng cái hình ảnh chính nổi bật ở đây lại là hình ảnh hàng tre, đúng không nào? Vậy là ý nghĩa biểu tượng ở đây chúng ta thấy nhá Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa xa đứng thẳng hàng Đó chính là biểu tượng cho con người và dân tộc Việt Nam Con người và dân tộc Việt Nam Ừm À, cho những con người à cho những người dân trong dân tộc đã quây quần về đây canh giấc ngủ cho bác, cho sự đoàn kết dai dẳng của Việt Nam. Đó những cái cảm nhận của các em, hãy cố gắng phát huy nó nhé phát huy nó nhá, được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ phát huy bằng cách nào? Chị tự chung lại là cái cách mà các em liên tưởng là đúng rồi, là hình ảnh con người và dân tộc Việt Nam được gửi gắm và được chất chứa thông qua hình ảnh hàng tre. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ. Các em thấy này, khi mà tác giả sử dụng thành ngữ bão táp mưa xa, đúng không nào? Nếu như bão táp mưa xa là chỉ những cái khó khăn gian khổ mà dân tộc đã vượt qua thì cái việc mà hàng tre vẫn đứng thẳng hàng nó chính là à nó chính là cái tinh thần nó chính là cái sự đoàn kết kiêng kiên cường bền bỉ luôn luôn à đứng bên bác và thực hiện cái lý tưởng cao cả của người nếu như cái bão táp mưa sai này này nếu như tìm hiểu kỹ các em sẽ thấy là uh, như chị vừa mới giới thiệu ở đầu ấy là khi mà tác giả đến thăm lăng bác đó là một ngày trời mưa rất to các em ạ đó là một ngày trời mưa rất to và sự thực là tác giả thấy được rằng là à khi mà gió bão đúng không ạ khi mà gió bão khi mà gian khổ đang đến đang ập đến thì những hàng tre này vẫn đứng thẳng hàng vẫn đứng thẳng hàng xung quanh lăng bác nó giống như là một cái thành trì kiên cường vậy Ok chưa? Đó nhá, thì đấy chính là cái hình ảnh thực Tuy nhiên thì ở đây khi mà dùng thành ngữ bão táp mưa xa Chúng ta còn liên tưởng đến những cái khó khăn Đúng không nào? Những cái khó khăn của dân tộc ta hay gần nhất đó chính là cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chúng ta đã thấy được biết bao những cái gian khổ, biết bao những cái khó khăn nhưng cũng giống như hàng tre bên lăng bác vậy. Nhân dân ta, dân tộc ta vẫn kiên cường một ý chí thực hiện theo lý tưởng của người. Bởi vậy mà hình ảnh hàng tre đứng quanh lăng bác nó không chỉ đơn giản là một loài cây, nó không chỉ đơn giản là mang đến cái vẻ đẹp của thiên nhiên nơi lăng bác mà nó còn giúp chúng ta liên tưởng đến và tự nhắc nhở mình, tự khơi gợi được trong mình cái tình cảm dân tộc các em ạ đúng không cái tình cảm dân tộc và cái tình cảm thành kính hướng đến vị lãnh tụ của dân tộc chúng ta Ok chưa? Nhá, đó cho nên là dù có biết bao khó khăn gian khổ đi nữa Thì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi kiên cường, đùm bọc nhau, đoàn kết nhau trong tình yêu thương Và trong cái tinh thần, trong cái giá trị tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra và đã truyền đạt đến với cả dân tộc Việt Nam Nhớ chưa? Ok chưa? Nhá, vậy nên là trong những câu thơ đầu tiên này Bên cạnh việc phân tích về cái câu đầu khi mà cái cách xưng hô của tác giả Về uh, từ mà tác giả sử dụng một cách nói giảm nói tránh là từ thăm Thì chúng ta cũng hãy chú ý đến hình ảnh hàng tre ba câu thơ sau chính là khắc họa cho chúng ta về hình ảnh hàng tre Cùng với cả cái ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của nó Ok chưa? Và ở đây nhá, chị còn thấy được rằng bên cạnh từ bát ngát tác giả còn sử dụng từ xanh xanh nữa ở đây thì nó như là một cái nét nghĩa bổ sung cho nhau không hàng tre không chỉ là bát ngát mà còn mang cái tính chất là xanh xanh nữa đúng không nào thì nó giúp chúng ta liên tưởng đến là cái bát ngát thêm cái xanh xanh khiến cho người đọc có cảm giác như thấy một việt nam liên tục và vô tận gửi gắm trong những hình ảnh hàng tre này vậy các em ạ đó, các em thấy không? Nhá, chúng như chúng ta thấy được rằng là cái bát ngát này còn thêm cả cái xanh xanh nữa, nó cũng giống như một Việt Nam luôn luôn à liên tục và vô tận thực hiện theo cái lý tưởng của người kiên cường và bất khuất. Ok chưa? Đấy nhá. Ừ. <laughs> ok không? À, đó, các bạn gọi nhau vào học bây giờ là các em cố gắng sắp xếp cái thời gian của mình nhá. Ừ. <laughs> Các bạn đã hiểu những cái câu thơ này chưa? Vậy là trong những câu thơ này chúng ta đã thấy được rằng là cái cảm xúc của tác giả khi mà đứng trước lăng bác Đó chính là cái niềm xúc động thiết tha lần đầu tiên được đến thăm người Nhưng mà cũng là khi mà người cũng đã mãi mãi đi xa Những cái câu thơ cất lên như mà như là cái tiếng lòng nghẹn ngào của tác giả Là cái tấm lòng thành kính của một người con Việt Nam Của một người con của dân tộc Việt Nam đến để bày tỏ cái tình cảm của mình đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Tác giả cũng đã chia sẻ là trong cái buổi viếng thăm Lăng Bác này thì trên đường ra về, tác giả cũng đã nấn ná một hồi lâu rồi mới lấy xe ra về. Trên đường về thì cảm xúc cứ dâng trào dần lên cho đến khi vỡ òa ra những dòng thơ đầu tiên. Chính cái niềm cảm động ấy đã khiến cho mỗi câu thơ như trào dâng, những cái lời thổn thức như là tiếng nấc nghẹn ngào. Ok không? nhá đó cho nên là chúng ta hãy cố gắng đặt để cái tình cảm của mình đối với bác hồ kính yêu khi mà chúng ta cảm nhận về những câu thơ này nó cũng giống như là việc mà tác giả giúp chúng ta một lần nữa giúp chúng ta bộc lộ cái tình cảm ở trong đáy sâu tâm hồn mình dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc một vị lãnh tụ mà đã đem đến cái độc lập tự do cho dân tộc nhưng người cũng luôn luôn ấm áp và thân thương luôn luôn còn hiện hữu và sống mãi trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam trong cái sự nghiệp vĩ đại của dân tộc Việt Nam đúng không nào nhá em có đồng ý với chị không ừ và với hình ảnh hàng tre này thì nó không chỉ xuất hiện ở đầu câu thơ à ở đầu bài thơ mà đến cuối bài thơ thì hình ảnh hàng tre cũng được bổ sung thêm một nét nghĩa nữa. Đó chính là gì nhỉ? Nào đó chính là gì các em còn nhớ không? Hình ảnh hàng tre ở cuối bài thơ này. Ừm. Uhm muốn làm con chim hót quanh lăng bác muốn làm bông hoa tỏa hương đâu đây và muốn làm cây tre trung hiếu chỗ này vậy là cái ý nghĩa bổ sung của hàng tre ở ờ, được đặt để ở cuối bài thơ như là tạo được cái sự trọn vẹn trong cấu trúc của bài thơ nhưng bên cạnh đó thì nó còn được bổ sung thêm một nét nghĩa nữa đó chính là nét nghĩa về sự trung hiếu nếu theo tác giả thì đó là trung với nước và hiếu với dân đó chính là cái tinh thần và cái ý chí đã làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam đã hôn đúc lên cái vẻ đẹp tinh thần của con người Việt Nam các em ạ đấy cho nên là khi mà lắng nghe về cái phần phân tích liên quan đến hình ảnh hàng tre ở trong những câu thơ trong bài thơ viếng lăng bác chúng ta cảm thấy giạt rào biết bao nhiêu những cái lớp nghĩa đúng không từ lớp nghĩa tả thực rồi có cả lớp nghĩa biểu tượng rồi nó không chỉ xuất hiện ở đầu bài thơ mà nó còn còn xuất hiện ở cuối bài thơ nữa cố gắng lên nhá Cố gắng chúng ta hãy phân tích thật kỹ về hình ảnh hàng tre này Chị thấy rằng đây là một hình ảnh rất là thú vị Và mang rất nhiều những cái ý nghĩa sâu sắc ở trong bài thơ Bài thơ Viếng Lăng Bác là một bài thơ mà có vô số các cái biện pháp tu từ các em ạ Có rất nhiều các biện pháp tu từ trong những khổ thơ sau Thì tác giả sử dụng rất khéo léo các biện pháp như là ẩn dụ này, hoán dụ này, vân vân Đấy, cho nên là khi mà cảm nhận bài thơ này đừng bỏ sót qua những cái biện pháp tu từ đấy nhá ừ <laughs> rồi ok à chưa học thì nghe cho biết <laughs> đúng rồi đấy Ok chưa nào? Nhá. Đó và các em ơi, trong buổi học này thì chị đã tập trung để truyền đạt đến các em những cái nội dung mà chị tìm hiểu được và những cái nội dung mà chị đã đưa vào cái phần tài liệu chi tiết ở trong khóa học ôn thi vào 10 cùng với chị về bài thơ Viếng Lăng Bác. Một chút xíu những cái kiến thức nho nhỏ như vậy thôi nhưng mà chị mong rằng là nó có ích với các em nhá. Còn khi mà các em muốn à, và chị cũng muốn nhấn mạnh này, hiện tại thì chị thấy rất có rất nhiều bạn vẫn còn đang rất là chủ quan và ung dung trong khi là chúng ta thì đang học online đúng không? Đó cho nên là vẫn rất là ung dung Coi như học online chỉ là để có thôi Chúng ta không tập trung trau dồi cái kiến thức cho mình Mà không biết rằng là kỳ thi cũng đã cận kề rồi đấy Các em phải tập trung vào cái giai đoạn này đi nhá Nếu như mà bước sang tháng sau mà vẫn chưa có được cái định hướng ôn thi cho mình Vẫn chưa có một cái lộ trình ôn thi khoa học Thì chị nghĩ rằng là rất là nguy hiểm đấy rất là nguy hiểm khi mà chúng mình ôn thi thì phải ôn được cả về kiến thức nền này sau đó là về phương pháp này rồi phải ôn cả về tiếng việt nghị luận xã hội và đặc biệt là phải có một cái giai đoạn luyện đề thật là sát sao thì các em mới đạt được cái mục tiêu của mình được đấy cho nên là bật mí cho các bạn hướng định hướng cho các bạn cái cách mà chúng ta ôn thi Em cũng đã thấy là trong những buổi phát trực tiếp gần đây là chị trao đổi rất nhiều về kiến thức nền đúng không? Bởi vì đó được coi như là cái phần xương ấy, là cái phần căn bản nhất, cơ bản nhất mà chúng ta phải nắm được trong cái giai đoạn bây giờ. Bước sang đến tháng sau là bắt đầu chúng ta hoàn thiện tất cả kiến thức nền của các văn bản. Đấy, và bước sang cái phần rèn luyện về mặt phương pháp đi. Ừ, rèn luyện về cách mà chúng ta tạo dựng những cái đoạn văn này, tạo dựng những cái bài văn đấy Hoàn chỉnh từ mở bài, thân bài, kết bài đó, ok chưa? Ừ thì đấy cũng chính là cái lộ trình mà chị đã vạch ra cho các bạn ở trong khóa học ôn thi vào 10 thứ năm tuần này thôi buổi tối mai thôi là khóa học chính thức bắt đầu với phần kiến thức nền mỗi buổi học là học về hai văn bản và phần kiến thức nền rất là chi tiết sau khóa học sau mỗi buổi học sẽ được nhận cái tài liệu chi tiết và các bạn còn có thêm một cái thao tác là đọc hiểu tài liệu nữa chị mong rằng là với những cái sự mới mẻ đó và với những cái sự chi tiết đó thì các em sẽ dễ dàng trong quá trình ôn tập hơn ừ, dễ dàng trong quá trình ôn tập hơn và ghi nhớ lâu hơn về mặt kiến thức ừ, ok chưa <laughs> ừ. Đó. Nhớ chưa? Rồi. <laughs> Đúng rồi đấy. Hà Nội nhanh lắm, sắp thi rồi. Đúng rồi nha, trong khóa học thì tất nhiên là phải học kỹ rồi Học kỹ và các bạn sẽ có cái cách học giống như là trong những buổi như thế này này Đó chính là chị sẽ cùng ghi cùng lắng nghe, cùng chia sẻ cùng với các bạn. Các em cũng sẽ ghi chép cùng với chị luôn để không bị quá nhanh. Nếu như mà trình chiếu luôn những cái kiến thức lên cho các bạn thì rất dễ là các em nghe nghe hoài, nghe mãi thì nó sẽ rất là buồn ngủ và rất là mệt. Đó cho nên là chị sẽ cùng ghi với các bạn luôn để bắt kịp với cả tốc độ của nhau. Đó, chị cũng phải xem cái sự phản hồi của các em như thế nào nữa chứ. Ừ. Và sau mỗi buổi học thì đều có tài liệu chi tiết để các bạn khai thác, để các bạn học hỏi nữa. <laughs> ok không nào ừ rồi <laughs> ừ chị cảm ơn uyên phương nhá cảm ơn em rất là nhiều ừ đó hà nội sắp thi rồi Cảm giác nhanh lắm các em ạ Còn có 3 tháng nữa thôi Tháng 3, tháng 4 Bước sang tháng 5 là chúng ta gần như là chỉ có chăm chăm vào luyện đề thôi Để cải thiện cái kỹ năng của mình Để trau dồi thêm cái kỹ năng của mình Ừ Đó Cố gắng lên nhá <laughs> Cố gắng lên Em thấy sợ về phần tiếng Việt à À Em thấy sợ về phần tiếng Việt Không sao cái phần tiếng Việt Chị biết được rằng là nếu như mà chưa tìm hiểu thì sẽ thấy được nó rất là nhiều và rất dễ nhầm lẫn Thậm chí là trong các đề thi thì được gửi gắm kèm vào trong nội dung của cái câu đọc hiểu nữa Cho nên các bạn lại càng bối rối, lại càng lúng túng Nhưng mà thật sự là cái kiến thức tiếng Việt chúng ta nắm về mặt lý thuyết trước Sau đó là áp dụng lý thuyết đó vào phần học về kiến thức nền của tất cả các tác phẩm Thì như vậy các em sẽ vừa có lý thuyết vừa có ví dụ thực tế để chứng minh ra luôn Để thấy luôn, để thấy được luôn Thì chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn thôi Cũng giống như lúc nãy chị chỉ cho các bạn nhá Là từ ôi này này, từ cảm thán ôi này thì đây là một câu đặc biệt Chứ không phải là thành phần biệt lập Đó, ừ Ok chưa? <laughs> Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm vào một buổi học khác không ạ? Rồi nhưng mà bước sang đến hôm thứ năm tuần này là chị đã phải tập trung hoàn toàn vào cho khóa học ôn thi vào 10 rồi Đấy cho nên là nếu như mà các bạn muốn đồng hành cùng với chị Và muốn đồng hành cùng với các bạn khác vẫn đang rất là sụp sôi cái tinh thần ôn thi Thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị để đăng ký khóa học nhá Ok không? Ừ <laughs> Ok chưa nào nhá đó, cho nên là ở đây chị thấy có rất nhiều các bạn bắt đầu nói đến việc ôn thi là bắt đầu hoang mang rồi đấy Cố gắng lên, các em phải bình tĩnh Và nếu như mà chưa tìm ra được cái định hướng ôn thi cho mình Thì nhắn tin về cho chị để chị hướng dẫn nhá Ừ Nói chung là cái định hướng ôn thi thì tất nhiên là nó phải phù hợp với từng người một Xem là các em đang ở đâu, các em còn yếu cái phần nào thì chúng ta phải tập trung thời gian nhiều hơn Nhưng nếu như mà tham gia vào khóa học thì sẽ là cái việc ôn tập toàn diện Đề cập đến tất cả các nội dung Đấy, cho nên là các em nếu như mà gặp thắc mắc gì thì có thể nhắn tin về cho chị nhá <laughs> À Nguyệt Cát à, cho em đăng ký khóa học với ạ Nhanh chóng nhắn tin về cho chị được không? Ừ, bởi vì là thứ năm này là chính thức bắt đầu học rồi Nếu mà các bạn uh, không nhanh tay đăng ký thì sẽ là bị đóng đơn đăng ký Và không gần như là chị cũng chắc là cái khóa học này sẽ là cái khóa học toàn diện nhất Và theo các bạn đến khi mà các em thi thì um, đến lúc mà chúng ta thi là sang tháng 5, tháng 6 Thì cũng rất khó để có thể có thêm một khóa học khác nữa Khóa học ôn cấp tốc thì cũng rất khó để có thể tổ chức cho các bạn đấy Cho nên là đây sẽ là cái khóa học mà chị nghĩ là phù hợp với các bạn trong cái giai đoạn này Vừa là khóa học ôn tập toàn diện nhưng cũng là một cái khóa học mà cấp tốc luôn rồi đấy Cũng không còn nhiều thời gian nữa mà Ừ đúng rồi Xuân lồng nhá Nhắn tin ngay về fanpage cho chị được không nào À, về học phí của khóa học thì khóa học của chúng ta bao gồm 35 đến 36 buổi bởi vì là trong 3 tháng, mỗi tháng thì chúng ta có 12 buổi, mỗi tuần 3 buổi đấy các em ạ. Đấy thì các em cứ nhân lên thì sẽ thấy là có khoảng 35 đến 36 buổi. Thì học phí của mỗi buổi dao động hơn 30.000 các em ạ, hơn 30k một buổi học. Nhân lên thì sẽ là à 1 triệu 099k. Tuy nhiên thì đối với những bạn mà còn băn khoăn về mặt học phí của khóa học thì các em có thể là đóng trước một khoản học phí, sau đó thì đến tháng 4 chúng ta sẽ đóng cái khoản còn lại để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho các em có thể tham gia vào khóa học này. Ok không? Nhá, cho nên là nhanh tay nhắn tin về cho chị, được chưa? Nhớ đấy nhá Rồi và những cái buổi phát trực tiếp như thế này Các em cũng cứ hình dung cái cách học của chúng ta cũng sẽ là như thế từ cái kiến thức nền cơ bản sau đó là đi sâu và có thêm cả những cái kiến thức liên hệ mở rộng nữa tài liệu đi kèm thì là cái thứ chắc chắn sau khi mà chúng ta học xong cái buổi học hôm đó ok chưa ừ <laughs> Đó, thì các em ơi, trong buổi học ngày hôm nay, chị đã cùng với các bạn chúng ta tìm hiểu về khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Viếng Lăng Bác và một số những cái lời nhắn nhủ của chị dành cho các bạn trong cái giai đoạn ôn thi cũng rất là quan trọng này. Mong rằng là buổi phát trực tiếp này có ích với các bạn và mong rằng là một lần nữa có các em có thêm cái động lực để tập trung cho cái quá trình ôn thi vào lớp 10 của chúng mình nói chung và ôn thi môn ngữ văn nói riêng. Chúc các em sẽ luôn luôn chăm chỉ này và đạt được những cái kết quả như mình mong muốn nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều và nếu như muốn tham khảo về mặt tài liệu hay là muốn tham khảo về cái lộ trình ôn thi vào 10 thì hãy nhắn tin về cho chị, ok chưa? Chị sẽ giúp các bạn chúng ta thiết lập cái lộ trình ôn thi một cách phù hợp nhất. Ừm. Uhm. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia buổi học ngày hôm nay Và nếu có thể thì chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau ở trong những buổi học khác nhé ừ, Cảm ơn các em rất nhiều Còn bây giờ thì tạm biệt các em Bye bye